Chúng ta sẽ vào phần lý thuyết nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái định nghĩa đã. Thế nào là bất phương trình bậc hai một ẩn và cách giải của chúng ra làm sao? Thì ở đây chúng ta sẽ có đây. Bất phương trình bậc hai cụ thể ở đây là ẩn x là bất phương trình có một trong các dạng như sau. Fx lớn hơn không fx nhỏ hơn không fx lớn hơn hoặc bằng không fx nhỏ hơn hoặc bằng không được chưa? Bất phương trình là thế. Tuy nhiên, fx là một tam thức bậc 2. Nó không còn là nhị thức bậc nhất nữa. Đúng chưa? Đấy, fx là một tam thức bậc 2. Và chúng ta có tiếp này. Đối với dạng bất phương trình này thì cách giải của chúng làm sao? Thì đây các em chú ý. Thì để giải bất phương trình bậc 2, ta áp dụng định lý về dấu của tam thức bậc 2. Đó, áp dụng định lý về dấu tức là cái bài học hôm trước là bài học của, ờ, uh, trước của chúng ta nó rất là quan trọng. Nó sẽ giúp chúng ta giải quyết các bài toán liên quan đến bất phương trình này. Ở đây thầy mới chỉ đưa bậc 2 thôi và sau chúng ta sẽ nâng lên bậc cao hơn, bậc 3, bậc 4 hoặc là những cái dạng phân thức mà trong đó có chứa bậc 2 và bậc nhất nữa. Ok chưa? Đấy thì áp dụng ờ, định lý về dấu như thế nào thì các em chú ý ở đây này. Trong trường hợp là delta nhỏ hơn không thì Fx cùng dấu với hệ số A. Trong trường hợp là delta bằng 0, Fx vẫn cùng dấu với hệ số A nhưng trừ bỏ cái điểm nghiệm kép là x bằng trừ b trên 2a. Tại sao? Tại vì cái điểm đó làm cho fx bằng 0. Đúng chưa? Nó không có ờ, ở đây là chúng ta đang xét là không dấu bằng. Còn trường hợp là delta lớn hơn 0 Khi đó fx có hai nghiệm thì fx cùng dấu với a là khi x nằm ngoài khoảng hai nghiệm đúng không? Còn fx trái dấu với hệ số a khi x nằm trong khoảng hai nghiệm. Nhớ cho thầy nha. Thì nhắc lại thì còn lại là những cái mà chúng ta đã học ở buổi trước thì uh, chúng ta đã rèn luyện rất là nhiều rồi. Đây là phần định nghĩa và cách giải của bất phương trình bậc hai một ấn. Bây giờ chúng ta sẽ à, đi giải quyết các ví dụ liên quan đến bất phương trình bậc hai một ẩn. Cụ thể đi vào từng dạng toán một. Các em chú ý này. Thì đối với việc à, giải bất phương trình tích, bất phương trình thương chứa các tam thức bậc 2 thì chúng ta sẽ làm gì? À, chúng ta sẽ lập cái bảng xét dấu chung cho tất cả cái này chúng ta đã cũng đã làm rất là nhiều rồi từ cái bảng xét dấu chung đó thì chúng ta sẽ uh, tìm ra được cái kết quả cuối cùng của chúng ta dựa vào điều kiện là à